À, xin chào tất cả anh em thì anh em có thể thấy à, hôm nay mình ngồi ở một cái vị trí nó đặc biệt chính vì thế thì một clip rất là đặc biệt thì à, tại vì à, mình cũng à, biết được một số anh em à, không có điều kiện à, nuôi chim bồ câu à, quy mô lớn á. thì hôm nay mình cũng sẽ làm à, một clip để à, làm sao để đáp ứng nhu cầu của anh em đối với những anh em nuôi bồ câu mà nuôi trong hộ gia đình á nuôi phục ăn uống á thì à, hôm nay mình sẽ có những cái lưu ý để anh em nuôi làm sao cho nó hiệu quả thì đây là một cái cái lồng bồ câu anh em nhé anh em à, ở đây cái lồng bồ câu thì à, ở trong này thì mình cũng để à, sẵn một cặp bồ câu cho anh em cho nó dễ hình dung đối với những anh em mà khi mà nuôi chim mua mới mua chim bồ câu về thì anh em có những cái anh em phải có những cái lưu ý thứ nhất là anh em phải hiểu được cái tập tính của con chim bồ câu đó, đó là khi mình mua nó về anh em thì cơ bản như là cái nhất là nó đã khác cái điều kiện khí hậu môi trường sống và cái à, tổ của nó thì anh em phải làm sao phải à, có những cái gọi là cái cách làm á để nó dễ thích nghi nhất thì mình nuôi bồ câu cũng rất là nhiều rồi anh em xem kênh của mình anh em cũng quá hiểu kênh nông dân làm giàu của mình thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip để cho anh em mà khi mà mới nuôi á, thì nó không có bỡ ngỡ và làm sao để con chim bồ câu nó nhanh đẻ nhất thì anh em có thể thấy đây là cái lồng nhá à, trong có một cặp bồ câu đây là cái cửa cửa lên xuống anh em nhé đây đây là máng ăn máng ăn anh em ạ nói chung là tất cả lồng hoặc là máng ăn phụ kiện này là ở trại mình là sản xuất hết là mình là, là một địa điểm cung cấp mừa giống nói chung là tất cả các thiết bị phục vụ à, cho chăn nuôi đây là máng ăn anh em ạ thì các bạn anh em à, khi mà con chim bồ câu á thì à, anh em sẽ gắn nó một ở cái à, nhất là đừng có gắn cao quá anh em nhé gắn cao quá thì chắc chắn là chim bồ câu nó không ăn được anh em ạ anh em gắn thấp thôi để chim bồ câu nó còn ăn đấy mình để máng ăn ở đây đây là máng nước à, tự động anh em nhé đây là máng nước tự động này à, mình sẽ gắn ngược bên so với cái cái máng ăn rồi đây là cái ờ, máng nước cho chim bồ câu nhé anh em phải à, có hiểu tại sao mà mình ờ, lắp một bên là máng ăn một bên là máng nước không tại vì à, đây là máng ăn thì sẽ có cám bắp à, gạo lứt và, và có thêm lúa mạch nữa thì tại vì nó là một hỗn hợp thức ăn có cám nữa thì nếu mà anh em để nước ấy, văng vào đây thì nó sẽ bị cám nó sẽ bị ướt và khi mà chim bồ câu nó ăn không hết thì nó sẽ sinh bệnh sinh bệnh chim bồ câu nó có một cái cái cái vấn đề đó là nó khi cái nguồn bệnh lây á là chỉ bắt đầu từ nguồn thức ăn không sạch anh em ạ chứ chim bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trại của mình cung cấp là không hề có bệnh không bao giờ có bệnh anh em không chết nên là nhiều khi à, anh em hỏi là chim bồ câu có phải à, tiêm hay là cho uống thuốc không thì là mà không anh em ạ khi mà mình ra chim ờ, cho khách hàng chim bồ câu của mình là luôn khỏe khoắn nhưng mà khi anh em phải đảm bảo về á, là phải để ý đến cái nguồn thức ăn chim bồ câu chỉ bị bệnh khi là nó ăn phải những cái thức ăn ví dụ là bắp chẳng hạn bắp anh em anh em mua ở ngoài những cái đại lý á, chắc chắn có một cái à, mà anh em phải lưu ý đó là nó tại vì nó hay à, nó phải bảo quản mà thì nó à, nó bảo quản bằng những cái chống mọt chống mốc á thì cơ bản như là khi mà mình mua bắp ở đó về cho chim bồ câu ăn thì nó sẽ bị bệnh và cái bệnh mà nghiêm trọng nhất đó là nó bị nấm nấm diều nấm diều nấm diều nó khi mà ví dụ là nó ăn thì nó sẽ có một khoảng thời gian đó là nó à, cái con vi khuẩn á, nó vô trong á, thì nó không phát bệnh liền đâu nha bạn nó phải trải qua một cái à, cái quá trình nó nó nó tấn công con chim ở bên à, bên trong cái vòng họng diều của nó nữa khi mà nó khởi phát ra ngoài thì nó cái bị hiện dễ nhất là nó bị lở loét mồm nha lở loét mồm và nó kiểu như là có có nhiều con có có mủ nữa mình đi một số những cái cái nơi mà anh em à, điện cho mình à, chim mà bị bị bệnh nhờ mình hỗ trợ thì khi mà mình xuống ấy, nó là nó lở loét mồm này rồi chim bồ câu nó nó có mủ nữa đối với những con mà mà còn khả năng cứu chữa à, khi mà khởi à, à, khởi phát rồi ấy, thì rất là khó chữa trị anh em ạ nên anh em phải lưu ý thế là nguồn bắp anh em nhé và để à, chắc ăn nhất á, thì anh em khi mà anh em mua bắp về á, thì anh em anh em ngâm nó nhé, anh em à, ngâm nó ở trong nước á. thì clip trước mình cũng làm à, về cái à, nguồn bắp cho chim bồ câu ăn rồi mình ngâm có khoảng à, nếu mà cẩn thận thì anh em à, ngâm một ngày sau đó anh em à, phơi nắng rồi anh em ạ anh em để ráo nước nhé để ráo nước nó đi anh em nào mà kỹ nữa thì anh em vo đi anh em thay nước liên tục thì con chim bồ câu ăn nó mới đảm bảo được chứ không nhiều khi anh em mua thứ nhất là mua bắp này anh em mua lúa mạch lúa mì ở đâu về ấy, mà nó nó ngâm bằng thuốc ấy, thì chim bồ câu ăn này chỉ có bị bệnh con nào mà khỏe khỏe khoắn thì nó có thể vượt qua được còn những con nào mà nó yếu thì nó sẽ ra đi liền anh em ạ đây đây là máng ăn đây là máng nước đây là dây anh em nhé đây là hệ, hệ thống dây dây để um, cắm vào cái uh, hệ thống ờ, nước tự động anh em này anh em nó cắm vào đây này anh em cắm chạy chạy dài lên uh, trên cái chỗ mà anh em uh, để cái thùng nước chính nhá thì nó sẽ nhảy nước nhỏ vào đây nó đầy cái này nó đầy cái này nó sẽ nó sẽ ngưng lại nhá nó đầy cái um, cái hệ thống ờ, nước tự động này này nó đầy nước này cái là nó sẽ dừng và khi con chim bồ câu á, nó uống và vơi đi thì nó lại chảy xuống tiếp nên là nó có một cái hay đó là lượng nước ở bên trong nó không có nhiều quá và nó không có khả năng gây bệnh chứ nhiều như em mua những cái máng ăn này về để nước vô luôn để nước vô cho nó uống luôn nhiều người bảo tiện chim bồ câu làm gì một ngày cũng hết bê nhiêu nước nhưng mà có một cái là khi mà chim bồ câu nó ăn cám xong á, tại vì miệng với mỏ nó thì nó dính cám rất là nhiều nó uống nước một cái mà lênh láng nước này anh em lênh láng nước cái này thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ tích tụ bệnh ở bên trong vì anh em nuôi á, thì à, anh em nuôi ở nhà thì đôi khi à, nó à, chim bồ câu nó không bị bệnh rất là ok mà đối với những anh em mà nuôi mô hình công nghiệp thì anh em nên lưu ý những cái đấy tại vì chim bồ câu á, thì nó có thể nói là nó là một cái ờ, nguồn thực phẩm rất là ờ, dồi dào cho dinh dưỡng một con chim bồ câu ra ràng anh em ăn có thể bằng hai con hai con gà anh em ạ so với chất dinh dưỡng đấy trên thị trường hiện nay thì ờ, bồ câu ra ràng thì được tiêu thụ rất là mạnh ở trại mình là không đủ để cung cấp chim bồ câu ra ràng luôn mà anh em hệ thống trại của mình nhé thì à, mình cũng à, để mà hỗ trợ anh em à, bước đầu nuôi chim bồ câu thì ở trại của mình như mình chia sẻ rất là nhiều rồi và mình hỗ trợ đầu ra cho anh em mình bao sản phẩm bao đầu ra cho anh em có nghĩa là anh em cứ nuôi đi thì mình sẽ lo cái nguồn đầu ra cho anh em thì uh, nhìn chung là khi mà anh em bắt một cặp bồ câu về thì anh em phải lựa cho nó một cái chuồng một cái gọi là một cái ngôi nhà của nó đi thì trong cái ngôi nhà đó thì cần có những cái gì à mình à, còn à, thiếu một cái rổ đẻ nữa anh em nhé mình còn thiếu một cái rổ đẻ thì à, thì mình sẽ đi kiếm một cái rổ đẻ để cho để cho anh em à, xem nhé đây nha đây là cái rồ đẻ nha em ạ cái rồ đẻ này cũng siêu bền đấy nhá anh em nhìn này nhưng mà nó siêu bền đấy không gãy nha em ạ rất mềm rổ đẻ thì mình sẽ sẽ đặt vào trong này luôn anh nhá, mình sẽ đặt vào trong này luôn có một cái à, lưu ý đó là anh em phải để nó nó cao đây anh em nhá, anh em phải để nó cao vừa phải trên đây nhá nó khoảng 15 15 cm á cho anh em đừng có để cao quá cũng không được để tịt trên đất luôn anh em phải đính nó vào đây đó anh em đính nó vào đây này thì uh, khi mà anh em mua cái đồ đẻ này phải chuẩn bị sọc với nhau nên mình còn à, uh, một kịp nó không, không bay đâu thì uh, đồ đẻ anh em uh, để đây đính cao đây 15 cm anh em ạ 15 đến 20 cm chứ đừng để cao quá cao quá nó không đẻ nha bạn có một cái đấy nha lưu ý đặc biệt lưu ý đó là để rổ cao quá thì nó không đẻ tại vì nhiều anh em khi mà nuôi ở nhà anh em cứ thích đó là ở khoảng không ở dưới ở dưới thì nó à, tạo điều kiện cho con chim bồ câu nó nhảy nhót đó. nhưng mà không phải nếu mà anh em để cao quá mà chừa vào không dưới tại vì nó tập tính của bồ câu mà nó khác những dòng khác là không để để thấp quá nó không để anh em ạ nên anh em phải để vừa phải nhé tại vì nhiều các à, anh em à, gọi điện hỏi mình đó là nuôi bồ câu sao mãi không thấy đẻ tại vì chim bồ câu khoảng 5 đến 6 tháng tuổi là bắt đầu vào đẻ rồi nhưng nhiều anh em nuôi khoảng 7 8 tháng tuổi không thấy đẻ thì có gọi, điện hỏi mình thì mình à, có yêu cầu là chụp cái tấm hình qua cho mình xem màu đẻ như nào thì làm chót vót ở trên chót vót ở trên không bao giờ đẻ được anh em ạ đối với những cái mô hình mà nuôi uh, trong lồng này này thì anh em phải lưu ý đó là cái cái độ đẻ cho nó thì nhìn chung là nuôi chim bồ câu ở nhà thì nó cũng à, không có gì phức tạp lắm nhưng mà anh em phải lưu ý những cái điều hết sức cơ bản đó là lồng một ngôi nhà cho nó rồi à, máng ăn rồi à, hệ thống nước tự động rồi dây để kết nối với nguồn nước và máng đẻ anh em nhé và có một cái đặc biệt đó là cái môi trường xung quanh của nó anh em đừng có để kín quá để kín quá thì chim bồ câu nó hay bị bị nóng ấy bị nóng mà nhiều khi nổi đậu nó nổi đậu anh em nhé với có một cái nữa là đối với những anh em mà nuôi một chim bồ câu mà hộ gia đình ở nhà vùng nông thôn á có một cái đó là khi à, vệ sinh cái à, môi trường xung quanh của nó để tránh mũi anh em nhé muỗi đốt chim bồ câu thì nó sẽ nổi động nổi động nổi động ở những cái vùng mà bị muỗi đốt tại vì nhiều anh em cũng à, rất là khó hiểu trong cái việc mà chim bồ câu mà khi mà anh em mua về rất là đẹp rất là mạnh khỏe nhưng mà nuôi một thời gian ở nhà thì nó nó bị nổi nổi trái ấy, nổi hột nổi hột ở, ở vùng à, mắt đặc biệt là mắt ở chân này thì mình mình biết liền mình hỏi là ở cái vùng đó nó trũng thấp hay không thì họ bảo à có thì mình mình sẽ bảo họ là mũi chích chim bồ câu thì nó sẽ xảy ra tình trạng đó và sau đó thì người ta à, dọn dẹp người ta phát quang thì chim bồ câu rất là phát triển anh em ạ thì có những cái đặc điểm lưu ý như vậy à, nói chung là cái uh, kênh uh, nông dân làm giàu của mình ấy, thì mình uh, luôn có một cái tiêu chí đó là làm sao có thể cung cấp những cái nguồn nội dung hay này thông tin hấp dẫn để anh em theo dõi cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm cực kỳ hữu ích cho anh em nuôi chim một câu sao thêm hiệu quả à, đây hai cặp một câu này thì tầm khoảng ừ, hơn 2 tháng tuổi anh em ạ gần 3 tháng tuổi đấy là chim một câu giống đấy, đấy thì anh em cũng xem video ở trại mình thì anh em cũng biết rồi thứ nhất là nguồn chim bồ câu ở trại mình là cực kỳ đó là chất lượng mình cũng hỗ trợ rất là nhiều những anh em khác khởi nghiệp rồi thì nhân đây thì mình cũng uh, hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình ở những cái à, video sắp tới vì mình cũng làm một số những cái dự án sắp tới rồi à, mình, à, mình chuẩn bị bung hàng cho anh em theo dõi cái gì anh em xem ủng hộ mình nhé thì clip này thì mình cũng xin tạm dừng ở đây à, xin chào tạm biệt tất cả mọi người